alo alo alo vâng vâng alo alo xin chào tất cả anh em chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh gấu bự soi cầu kênh chuyên soi cầu chốt số miền bắc cho anh em tham khảo hàng ngày và lời nói đầu cho tôi thay mặt đội ngũ làm kênh đội ngũ làm video đội ngũ chốt số gửi lời chào đến chúc sức khỏe đến toàn thể anh em chúc quý vị và tất cả anh em một buổi tối thật vui vẻ hạnh phúc đầm ấm bên gia đình và người thân và trước mặt anh em đây là giao diện kênh mới của kênh gấu bự soi cầu đúng không ạ Đấy, kênh hôm nay lập lên video là video đầu tiên cho tất cả anh em. Thì mong mọi anh em xem video thì cho kênh một lượt đăng ký và một lượt like. Một lượt đăng ký, một lượt like của like của tất cả anh em là nguồn động lực lớn để cho kênh ngày càng phát triển và đưa ra những cái con số chuẩn nhất cho tất cả anh em, đưa anh em vào bờ một cách an toàn và nhanh chóng nhất. Đúng không anh em? Thì cái phần giới thiệu kênh thì cũng đã xong. Thì sau đây xin mời tất cả anh em trở lại với bảng kết quả mở thưởng của ngày hôm nay. Kết quả mở thưởng hôm nay ngày thứ Bảy ngày 14 tháng 3 năm 2020. Đặc biệt về cho anh em dạng năm số là 18915, càng trên đầu một đuôi năm in cho anh em bạch chủ đề là bạch chủ đề 15, tổng 16 và bộ đề là bộ đề 01 cho tất cả anh em. Đúng chưa về phần lô tô, về phần lô tô thì hôm nay có đầu 4 đã cầm cho tất cả anh em đúng không ạ? Lô tô rơi nhiều tập trung vào đầu 1, đầu 2 và đầu 7. Hôm qua đầu 7 cầm thì hôm nay nó đã rơi cho anh em 4 chu lô đúng không ạ? Về phần hôm nay đặc biệt, đặc biệt nhất là không có lô tô 2 nháy chỉ duy nhất một con đó chính là con 15 rơi cho anh em ba nháy trong đó có một nháy đề cho tất cả anh em thì hôm nay xin chúc mừng những anh em nào mà đã đánh sẽ được đề và lô của cây giải ngày hôm nay đúng không ạ và xin chia buồn với tất cả những anh em mà hôm nay đã trăng bảng không ăn được gì đúng chưa lô đề thì hôm được hôm mất nên anh em đừng nản lòng đúng không ạ hôm nay mất thì ngày mai mình gửi lại không có gì mà phải lo cả đúng không ạ anh em thì hôm nay thì kênh mới lên lần đầu thì sẽ đi cho anh em những cái đường cầu cầu kèo ừ dễ hiểu cho tất cả anh em để cho anh em tham khảo vào ngày mai thì về phần Zalo thì hôm nay chưa câu bữa chưa có Zalo để đưa lên cho tất cả anh em thì xin mời tất cả anh em trở lại với phần bảng đặc biệt tuần đây đúng không ạ bảng đặc biệt tuần truyền thông của chúng ta thì cái vị trí cần xét ngày mai của chúng ta là đây đúng không ạ cuối tuần ngày mai ngày 15 tháng 3 năm 2020 thì ngày mai cuối tuần nó rơi cho anh em bầu nào tổng nào thì sau đây xin mời tất cả anh em cùng với kênh sẽ đi vào phân tích để đưa ra cái hệ tổng hệ bộ cho ngày mai thì từ vị trí cần xét ngày mai anh em cách trên cho tôi 1, 2, 3, 4 tuần quả trống đó chính là con bạch thủ đề 47 của ngày 9 tháng 2 đúng không ạ thì tiếp tục từ con bạch thủ đề 47 anh em cách trên tôi 1, 2, 3, 4 4 tuần quả trống đó chính là con bạch thủ đề 21 của ngày 5 tháng 1 thì con bạch thủ đề 21 này nó in cho anh em cái hệ tổng đó chính là tổng 38 đúng chưa anh em nó in cho anh em cái hệ tổng là tổng 38 và bộ đề là bộ đề 12 thì những cái cửa cầu nào nó đưa ra được cái con số 12 và xin lỗi anh em đưa ra con số bạch thủ đề 21 tổng 38 và bộ đề 12 cho tất cả anh em thì sau đây mời anh em cùng với kênh sẽ đi vào phân tích đưa ra cái đường lối cầu kèo đưa ra cái hệ tổng hệ bộ cho con bạch thủ đề 21 đúng không ạ cửa cầu đầu tiên thì anh em lùi về cho tôi một ngày và trên đó thì anh em cách cho tôi hai tuần khoảng trống đó chính là con bạch thủ đề 94 con bạch thủ đề 94 của ngày 14 tháng 12 năm 2019 nó in cho anh em một hệ tổng là tổng 38 và bộ đề là bộ đề kép 44 đúng chưa anh em? Bộ đề kép 44 thì nó đã trả về cho tất cả anh em bạch thủ đề 21 đúng tổng 38 cho tất cả anh em đúng tổng 38 bạch thủ đề 21 tổng 38 và bộ đề 12 cho tất cả anh em đúng không ạ và cái cửa cầu thứ hai cửa cầu thứ hai thì anh em lùi lùi về cho tôi hai ngày được chưa anh em lùi về cho tôi hai ngày và trên đó anh em cách cho tôi hai tuần khoảng trống đúng chưa anh em anh em cách lên trên đó cho tôi hai tuần khoảng trống anh em lấy cho tôi con anh em lấy cho tôi con 3 ở hàng nghìn của ngày mùng 6 đúng không ạ con 3 hàng nghìn của ngày mùng 6 kết hợp với con không hàng xin lỗi anh em con 3 hàng chục của ngày mùng 6 kết hợp với con không hàng nghìn của ngày 13 ba kết hợp với không sinh ra cho anh em hệ tổng 38 và nó đặt trả về cho tất cả anh em bạch thủ đề 21 đúng tổng 38 cho tất cả anh em ok chưa và vị trí cần xét tiếp theo vị trí cần xét tiếp theo thì anh em lùi về cho tôi 4 tuần khoảng trống đúng không ạ xin lỗi anh em anh em lùi về cho tôi 4 ngày 1 2 3 4 và trên đó anh em cách cho tôi 1 2 tuần khoảng trống anh em lấy cho tôi con 9 anh em lấy cho tôi con 9 ở hàng đơn vị của ngày mùng 4 kết hợp với con đầu vào 4 của ngày 11 9 kết hợp với 4 sinh ra anh em hệ tổng là tổng 38 và bộ đề là bộ đề kép 44 cho tất cả anh em và nó đã trả về cho tất cả anh em bạch thủ đề 21 đúng tổng 38 đúng chưa cửa cầu thứ nhất hợp lý đúng không ạ anh em thì cửa cầu thứ nhất hợp lý thì chúng ta sẽ đi xuống cái vị trí cần xét thứ hai vị trí cần xét thứ hai đó chính là con bạch thủ đề 47 con bạch thủ đề 47 của ngày 9 tháng 2 năm 2020 nó sinh ra cho anh em cái hệ tổng là tổng 46 và bộ đề là bộ đề 24 đúng chưa thì cái cửa cầu đầu tiên thì anh em lùi về một ngày và trên đó anh em cách hai tuần khoảng trống đó chính là con bạch thủ đề 06 in cho anh em hệ tổng một 16 và bộ đề 01 và nó đặt trả về đúng anh em bạch thủ đề 47 đúng tổng một 16 cho tất cả anh em đúng chưa và vị trí cần xét tiếp theo thì anh em lùi về hai ngày và trên đó cách hai tuần khoảng trống anh em thấy con chín hàng chục kết hợp với con bảy hàng nghìn chín kết hợp với bài sinh ra anh em hệ tổng là tổng một 16 và bộ đề là bộ đề 24 và nó đặt trả về cho tất cả anh em bạch thủ đề 47 đúng tổng một 16 cho tất cả anh em và cái cửa cầu thứ ba thì anh em lùi về cho tôi 4 ngày trên đó hai tuần khoảng trống thì anh em lấy con 4 hàng đơn vị kết hợp với con đầu vào hai 4 kết hợp với 2 sinh ra anh em hệ tổng 26 bộ đề 24 và nó đặt giả trực diện cho tất cả anh em 47 đúng tổng 16 cho tất cả anh em thì ba cái cửa cầu đều có chung một bộ đề là bộ đề 24 cho tất cả anh em thì nó đã trả về bạch thủ đề 41 đúng tổng phần sau tất cả nha được chưa và cái vị trí quan trọng nhất cái vị trí quan trọng nhất của chúng ta đấy đúng không ạ vị trí quan trọng nhất là vị trí ngày mai ngày mai ngày cuối tuần ngày cuối tuần cho tất cả anh em miền Bắc đúng không ạ thì ngày mai nó cũng được ăn tổng ăn bộ tương tự như con 47 và con 21 đúng không ạ nó cũng được ăn tổng ăn bộ từ ba cái cửa cầu trên ba cái cửa cầu trên cửa cầu thứ nhất đó chính là con bạch thủ đề 47 của ngày 22 2 tháng 2 đúng không ạ con 47 này sinh ra anh em hệ tổng 16 và nó đặt trả về cho ngày mai tất cả anh em tổng 16 đúng không ạ thì ngày hôm nay ngày hôm nay nó đã rơi cho anh em là bạch tù đề 15 đúng tổng 16 rồi đúng không ạ thì ngày mai ngày mai không có cái cơ gì nó lại không rớt lại được cho tất cả anh em đúng không ạ lô khan xin lỗi anh em hồn lô lô rơi hôm nay nó đã rơi cho anh em tận 8 con thì ngày mai thì đề rơi lại cho anh em chung một cái hệ tổng thì đó là điều quá bình thường cho tất cả anh em đúng không ạ đây còn tổng 05 nó bệt cho anh em 4 ngày liên tiếp đúng chưa ạ thì cái vị trí cần xét tiếp theo thì anh em đó chính là con 5 hàng chục kết hợp với con 6 hàng nghìn cùng đưa ra anh em hệ tổng 16 đúng không ạ và con 7 kết hợp với con 9 cũng đưa ra cho anh em chung cái hệ tổng 16 đúng không ạ thì cái hệ tổng ngày mai hệ tổng ngày mai chốt cho anh em cái hệ tổng cứng ngày mai là tổng 16 đúng không ạ thì video hôm nay kênh gấu bự soi cầu lên video đầu tiên nên là chúng chị lên cái cầu kèo đơn giản và ngắn gọn cho tất cả anh em để cho anh em tham, tham khảo vào ngày mai đúng không ạ tham khảo vào ngày mai mở màn một cái kênh mới đẩy thăng lợi và đầy may mắn cho tất cả anh em để đưa ra những con số cho tất cả anh em vào bờ một cách nhanh chóng và an toàn trong cái mùa dịch này đúng chưa anh em đấy thì xin mời tất cả anh em trở lại với phần chốt số tham khảo ngày mai gấu bự soi cầu chốt số ngày 15 tháng 3 chốt cho tất cả anh em tham khảo vào ngày 15 tháng 3 tổng đề thì bắt cho anh em cái tổng đó chính là tổng 16 theo cái đường lối cầu kèo thì bắt cho anh em cái tổng 16 và fv thì hôm nay hôm nay kênh gấu bự không không đưa ra cầu fv cho tất cả anh em mà chỉ bắt cho anh em cái bộ đề bộ đề cho ngày mai đúng dạ. chưa cái bộ đề bộ đề thuật 6 đúng không ạ anh em tổng thuật 6 thì bộ đề chúng ta sẽ có bộ đề kép 33 và bộ đề kép 01 cho tất cả anh em đúng không ạ tổng bộ 6 thì có 3 bộ đề tôi sẽ bắt cho anh em hai bộ đề và hạ dàn tổng không bộ 01 chúng ta sẽ có 01 10 06 60 15 51 đúng chưa anh em 15 51 56 65 và bộ đề kép 33 chúng ta sẽ có 33 88 38 83 đúng chưa phần bạch thủ lô bạch thủ lô ngày mai bắt cho anh em đó chính là bạch thủ lô 27 độc thủ lô độc thủ lô ngày mai bắt cho anh em độc thủ lô 20 đúng chưa đấy thì gấu gấu bự soi cầu chốt số ngày 15 tháng 3 năm 2020 tổng đề là tổng 16 bộ đề là bộ 33 và bộ 01 bạch thủ lô 27 độc thủ lô 20 thì những con số mà kênh đưa lên cho tất cả anh em thì chỉ để mang tính chất tham khảo thôi đúng không ạ anh em không nên chơi to đánh lớn anh em nào hợp cầu hợp máu trùng cầu trùng máu thì anh em hãy chơi còn không thì anh em dừng lại ở mức độ tham khảo đúng không ạ anh em còn về những ai mà xa cầu dối bờ loạt số thì anh em kết bạn zalo kênh 0396 300 260 kênh zalo thu phí cho tất cả anh em đưa anh em vào bờ một cách nhanh chóng và an toàn nhất đúng không ạ thì cuối cùng cho kênh xin chúc anh em ngày mai là một ngày đại thắng và kênh xin dừng video tại đây hẹn anh em vào khung giờ này ngày mai xin chào tất cả anh em